Mời các bạn à, đi thu hoạch na cùng với à, chủ vườn nhé La ở Yên Tử dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đây các bạn Mời các bạn đến thăm vườn và trải nghiệm những vườn na sai chữ quả ừ, Đẹp mê hồn Đây. Ở đây là mình có bao nhiêu ta? Nhà em ít mà, nhà em có mỗi uh chưa chưa đến ba nghìn các cô hai nghìn tám trăm các cô đúng rồi kéo rồi Mời các bạn đến thăm xứ sở La của um, nắp bờ của uh, tỉnh Quảng Ninh, uh, khu uh, Yên Tử. Vâng. Xin mời bạn uh, giới thiệu địa chỉ à, địa danh ở đây ạ. À, em uh, tên là Đỗ Thị Hương. Em uh, ở tổ 2 khu Đồng Minh, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vâng. Em uh, trồng la năm nay là được uh, 10 uh, 15 15 16 năm rồi đấy. 15 16 năm rồi. Vâng. Thì em ờ, ờ, trước kia thì em ờ, dùng phân thường từ ngày mà em biết đến phân Silic của công ty Tân Phát Bắc Giang thì em mua về để dùng thử thì em thấy là cái phân này nó có hiệu quả rất là là, là tốt bởi vì là em thấy là khi mà dùng phân Silic thì là quả nó sẽ Ờ, to hơn mà mẫu mã nó sẽ đẹp hơn mà ăn nó rất là ngon nên là ừ, <coughs> quả to quá quả nó rất là to và vâng. mà nó nó nó, nó tỷ lệ đậu quả nó cao vâng. và mà hơn nữa là, là nhất là những cái cây mà mà mà nó nó nó nó yếu đấy thì là em ờ, dùng cái gói 300 g này em tưới vào thì em thấy là nó nó, nó lại hồi sinh lại rất là đẹp vâng. mà em đã trồng kế những cái cây ờ, nhỏ ở bên nhưng mà sau này những cái cây đấy cây cây cây cây sắp chết ấy em vâng. Ờ, tưới vào thì em thấy nó lên còn đẹp hơn cả những cái cây em mới trồng à, à. vâng thì vâng. là em thấy là hiệu quả của nó rất là cao vâng có nghĩa là những cây bị vàng lá vâng, những cây vàng lá mình mà... đi lui vào đây một tí vừa đi vào nói chuyện vào đây cho mát đi đúng lá, vâng đây đấy những cây bị vàng lá vâng. mà mình xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật có hết không? À, em ờ, cũng uh, xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật nhưng mà nó không có hiệu quả. Thì em kết hợp uh, cả dùng phân silic này em hòa em tưới này. Có kết hợp với thuốc bảo vệ thực vật hay là chỉ tưới mình mình nó? Dạ, có nghĩa là mình sẽ kết hợp cả thuốc bảo vệ thực vật cùng với cái uh, phân silic à? Vâng. Hòa ra tưới. Hòa ra tưới. Em thấy là cái bộ rễ của nó phát triển là mạnh hơn là một thời gian nó sẽ hồi lại rất là đẹp à, và còn đẹp hơn cả những cây bình thường à đẹp hơn cả cây bình thường à. nhưng mà nếu như mà trước đây mà chưa có um, chưa, chưa chưa có phân xịt mà bạn chỉ bà chỉ tưới bằng cái thuốc bảo vệ thực vật không thôi thì nó có hết không thì chắc là nó cũng không không không không không được đẹp đâu chị ạ. Nó sẽ nó, nó kiểu nó cứ yếu cây chứ nó không được khỏe. Nó yếu như, cây nó không được khỏe nó cây không đúng không? khỏe như là dùng cái phân này mình tưới kết hợp vào. Ấy. Vâng, thì vâng. dùng tưới vào thì sau vâng. đó là nó hồi phục lại và nó còn đẹp hơn những cây bình thường vâng, khác. Đẹp hơn cây bình đúng không? Thường. Vâng, vâng ờ, thưa bà Hương là ờ, cái cái việc mà cây na bị vàng lá rồi dẫn đến là dần dần bị chết là một cái vấn là gọi là một cái vấn nạn của người dân trồng na và, vâng, vâng. và người người dân đã phải xử lý bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật không hết vâng, nhưng mà nay ờ, chỉ bằng những cái túi phân silic nhỏ nhắn này thôi nhỏ này thôi chỉ có 300 gram thôi mà xử lý hết được cái tình trạng vàng lá mà cây la lại ờ, vẫn phát triển xanh tốt vẫn cho được thu uh, quả như vậy thì uh, bà thấy rằng uh, thứ nhất là bà đã tin tưởng về phân xin chưa vâng. thứ hai là bà thấy rằng như vậy thì có có phấn khởi không À, em thì uh, em rất là phấn khởi khi mà mình uh, biết uh, đến cái phân clinic này của công ty Tân Phát Bắc Giang Vâng. Thì từ từ đấy thì em dùng thử nghiệm thì em thấy là hiệu quả rất là cao nên là nên là từ cái năm uh, em biết đến phân clinic là năm nào em cũng dùng cái này để em bón cho cây. Vâng. Nó, nó, nó, nó hiệu quả nó cao. Thế là mình đã dùng được mấy năm rồi ạ? Em dùng được khoảng độ 5 6 năm nay rồi. 5 6 năm rồi. À? Vâng. Vâng. Và năm nào thì cũng vâng. có cho được năng suất cao không ạ? Vâng, năm nào nó cũng đạt cái năng suất cao mặc dù là như là nhà người ta mà mất mùa hoặc là chất lượng nó kém nhưng mà nhà mình nó vẫn cứ là đạt được cái những cái năng suất cao và chất lượng là tuyệt vời. Vâng. Vâng. Và vâng, mà khách hàng người ta sẽ đã đã, đã, đã đánh giá là là là dùng cái vân này là là người ta đã khen là chất lượng nó rất là ngon à, vâng. chất lượng nam nó rất ngon luôn, Vâng, chất lượng rất là ngon luôn tí vâng. nữa sao là những trái la to thế này nhỉ vâng. đây các bạn này quả đấy còn nhỏ đây những quả như này thì nó sẽ được mấy lạng á à? ba lạng ba lạng đây vâng và đây là vâng, mình đang thu đây ạ vâng đây đây mình đang thu la đây, đây mình thu này thì được uh, bao Quá nhiêu ngày rồi? rồi em thu được uh, từ bắt đầu từ hôm mùng 1 đầu tháng từ hôm mùng 1 đầu tháng đúng không? Yeah. Dạ. Mà đến hôm nay ngày ngày hôm nay là 11 chị ạ. 11 thế là vâng. được uh, hơn 10 ngày, được hơn chục ngày rồi, 11 vâng. ngày rồi. Đấy, cầm quả lan đi. Vâng. Nhưng mà đầu Đây. mùa thì nó còn ít nhưng mà bây giờ mà bắt đầu là nó cũng hơi hơi hơi vào mùa là nó hơi rộ lên rồi đấy. Đây các bạn vâng. này. Um, là vâng. to nhưng mà mắt lở đều. Bà nhận xét về trái lan này thế nào? Na này thì em cứ để có nghĩa là mình cắt nó già la đấy khi mà nó chín cây như này ấy, thì là ăn nó sẽ rất là ngon chứ nhà em thì là không không không cắt kiểu là cắt cắt mở mắt như người ta mình vâng. mình mình làm là mình cắt già thì cắt ăn già. nó sẽ ngon hơn vâng. vâng. chất lượng nó chất lượng nó hơn. sẽ khác hoàn toàn so với cái la mà người ta bán ở chợ là nó nó nó mã nó xấu này xong là ăn nó không ra gì vâng và cái này mình cứ để già như này mình cắt là thu hoạch là ăn nó sẽ ngon hơn à, so ngon với hơn nhiều ngon hơn chất lượng cao hơn đúng không vâng, ngon hơn nhiều à, vâng so với dùng phân thường thì uh, uh, dùng phân silic thì la nó mắt nó như thế nào và nhận xét là cái mắt nó như nào em thấy là dùng phân silic thì mã nó sẽ sáng hơn mà mắt nó sẽ hồng hơn rất là nó hồng hơn đấy các bạn này hồng hơn vâng. đấy đây mắt hồng sáng này. trắng luôn sáng trắng vâng. và mắt nó hồng hơn vâng. trông nó khôn quả la hơn vâng. đúng không có nghĩa là đi ra đây. chợ là ai người ta cũng khen luôn ai khen à? mã nhà mình nó đẹp và sau mã này đẹp này đúng không vâng. đấy ở đây thì không chỉ là những cái quả trên tay tôi đẹp mà đây những cái quả trong này đây thì đều đều là đẹp như vậy mắt nó hồng đấy các bạn này đấy mắt hồng quay gần vào nhé mắt hồng và mắt nó thưa mắt đúng không vâng, mắt nó, nó thưa nó, mắt nó to nó to vâng. to và nó thưa mắt đấy đấy quả như thế này là chủ vườn nói là trung bình nó được khoảng độ 3 lạng 3 lạng trở lên đấy này ba lạng trở lên bán giao cho cho cho người ta này. đây các bạn này mắt nó vâng. và nhìn cái quả lan nó rất là phấn quả đúng không vâng. nó, nó phấn nhiều quả phấn. nó nhiều phấn nó đẹp vâng. nó không bị thâm như là vâng. dùng phân thường đúng không? Vâng, vâng. Đấy. Và bà đánh giá là khi mà dùng phân Zinix thì cái quả la nó có to đồng đều không? Em thấy là nó sẽ tròn hơn mà nó nó nó nó sẽ đẹp hơn mà khi quả quả nó tròn thì bao giờ nó to hơn là cái quả béo. À. Vâng. Nó cân quả hơn. Vâng, nó cân Còn... thì là quả ừ. nó sẽ to. Ở hơn. đây thì ờ, chúng tôi nhìn thấy trên thùng này thì quả rất là cân. Vâng. Ít có quả vẹo. Vâng. Và cầm nó nặng lắm, nó chắc vâng. như đá luôn. La nó Đấy. rất là nặng vâng. Vâng. Đấy, nó chắc như đá luôn đấy. Đây mình có thể lấy quả khác cũng thế. Đây. Vâng. Quả nào nó cũng đều đều nhau mà nó đây. không không không chênh nhau bao nhiêu. Đấy, nó không chênh nhau nhiều đâu nhé, nó to. Vâng. Và mỗi một à, mỗi một quả thế này nó được độ 3 lạng nhỉ? Vâng, từ 3 nếu mà hàng hàng hàng loại một thế là từ 3 đến 4 lạng. À 3 đến 4 lạng. Xếp à? vào hàng loại vâng. một. À có những quả 4. Đây như quả như này Quả thì... đấy là 3 lạng hơn 3 lạng. Hơn 3 lạng. Đây. Vâng. Đấy là loại một đấy hả? Vâng. vâng Bà đánh giá về cái cuống này thế nào? cuống mà khi dùng vân xin đích thì cái cuống nó thế nào em thấy cuống nó dai hơn cuống nó dai hơn chắc hơn nó chắc hơn vâng, vâng thì là nó sẽ chống rụng. Vâng. Đúng không? Vâng. Mình thế là mình mới thu được 9 cây chứ đúng không? Vâng. Thì mình mới thu được 9 vâng. cây. Đây nhìn rất là hấp dẫn. À, la này đang bán giá bao nhiêu ạ? Chị la thị trường? em đang bán ờ, giao cho nãy mua là 100 nghìn một cây. 100 nghìn một cây. Hiện bây giờ là rất là nhiều người đặt hàng nhưng mà không có đủ để mà giao. Đấy. À. Tức là la là một đặc sản. Vâng. Mà hơn nữa là trồng la là một cây cây cũng rất là khó tính. Vâng. Ờ, không dễ gì mà tạo ra được ờ, la ngon và à, chất lượng cao như thế này. Vâng. Mà phải Bà có khẳng định là phải có phân xinic mịn Và nếu em thì em cứ từ, từ, từ giờ về sau chắc là không bao giờ mà em bỏ cái phân xinic được Vâng Vẫn phải có cái này để, để, để mình cứ kết hợp với phân tổng hợp ấy Thì là nó vâng. sẽ năng suất chất lượng nó sẽ cao hơn Vâng. vâng. Và tí nữa mình đi sâu vào trong vườn để mình xem là uh, à, là đây trên các cây nó có sai đồng đều không nhá Vâng. Thì mình tiếp tục đi đi. Vâng. À, thưa các bạn là Vườn na này có tuổi đời từ 10 đến 25 tuổi Từ 10 đến 20 tuổi Và ở đây à, trên một à, diện tích là 3.000 cây à, Xin lỗi các bạn à, là trên diện tích vuông. là 3.000 mét vuông ừ. Với tổng số là 300 cây Với tổng số là 300 cây Và ở đây à, bà Đỗ Thị Hương đã thu được ừ, Đã dùng phân silic à, Tân Pháp trong 5 năm qua và đến ngày hôm nay thì công ty mới có điều kiện đến để thăm à, vườn na này để làm những cái phóng sự để cho bà con à, biết được rằng na dùng phân hữu rất hiệu quả à, rất đạt năng suất chất lượng cao vào vâng. vâng bà có thể cho biết cái quy trình bón phân silic trên na này như thế nào? Ờ, quy trình bón thì em cứ ờ, đầu tháng riêng là, là em cắt cành cắt cành bấm cành như đấy xong rồi em tưới em dùng cái gói 300 gram này là em tưới à, và em hòa ra cái bể nhà em có cái bể to ấy, thì em cứ hòa ra em tưới à. mỗi một lần này em dùng 30 gói này 30 gói 30 gói này kết hợp với phân tổng hợp là PK của Phú Mỹ đấy à. em tưới tưới như và thế thì mình định kỳ là cứ một tháng em tưới cho nó lần LVK thì mình dùng bao nhiêu? LVK thì em dùng mỗi một lần tưới em dùng 50 cân. 50 cân cho 300 dạ, cây. 50 cân cho 300 cây. Thì mỗi một thì mình ờ, kết hợp vào thì mình sẽ tiết kiệm được phân NPK. À, mỗi một gốc này thì nó sẽ được khoảng độ uh, gần hai lạng. Và gần hai gần hai lạng NPK. Dạ. Và dạ, bình 3... quân là một gói này là nếu mà tính bình quân là một gói này thì sẽ tưới cho 10 cây. Một gói này sẽ tưới cho 10 cây. Vâng đấy mình tính bình quân thì nên bà đi vòng đằng sau này để đứng ở đây cho nó tiện thể cho bà con ừ, xem la luôn à, như vậy thì bình quân là mỗi một túi như thế bà đứng vào góc này mỗi một túi um, phân silic như vậy À, mỗi một túi phân xí tinh 300g thì sẽ tưới cho được 10 cây. Vâng. 10 cây la như này. Vâng. À, với tuổi đời là từ uh, 10 cho đến 25 năm tuổi. Vâng. Vâng. Um, ở đây um, Tưới như vậy thì mình bao nhiêu lâu sau mình lại tưới một lần? Em ờ, cứ tháng em lại tưới một lần. À, vâng. Tháng lại tưới một lần. Tháng. Vậy thì từ lúc trước khi ra hoa thì mình tưới mấy lần ạ? Trước khi ra hoa thì ừ. em tưới có nghĩa là khi từ có nghĩa là từ khi mà cắt cành là em cứ tính bình quân mỗi tháng em tưới một lần. À, à mỗi vâng. tháng tưới một lần. Vâng. Khi mà cắt cành khoảng độ nửa tháng là bắt đầu nó ra nụ. Vâng, ừ, thì là mình cứ định kỳ mỗi tháng tưới lần. Mỗi tháng tưới một lần. Vâng. Thì cho đến nay là ngày hôm nay đã là ừ, của 11 ừ, âm lịch tháng 7 năm 2022. 7, vâng. Vâng. Và như vậy là mình đã tưới được 6 lần. Vâng. Tưới khoảng 6 lần. Em cứ tưới đến vâng. mà khi mà sắp được thu hoạch là thôi. Vâng. vâng. Như vậy thì cũng không có không không tốn kém nhiều vâng. đúng không? Đầu tư vâng. cho một cái lạ không tốn kém nhiều. Vâng. Ở đây mình có dùng phân chuồng không ạ? Em uh ngày xưa thì cũng dùng phân chuồng nhưng mà thật ra là cái phân gà nó cũng dùng thì nó lại ờ, nấm bệnh nó nhiều ấy thì thôi em em sẽ không không dùng phân chuồng nữa mà em thay thế bằng phân silic à. và phân uh, ờ, nvk NPK. Vâng. NPK thì mỗi một lần tưới thì mình vẫn cứ hòa chung nvk mình vâng. tưới chứ. Đấy em hòa chung vâng. em tưới luôn. Và mình dừng phân silic và nvk ở giai đoạn nào ạ? Dừng phân silic ờ, và nvk ở giai đoạn mà khi quả bắt đầu vào mã. Ấy Ờ. nó sắp sửa vàng vàng là nó lên mã là sẽ mình sẽ dừng lại vâng và mình sẽ bón bổ sung kali vâng vâng à, kali mỗi gốc như này thì mình bón bao nhiêu kali thì cứ bình quân mỗi gốc này em bón hai lạng hai lạng một gốc à vâng đặt một gốc và mình chỉ bón à, có một lần bón thôi um, hai lần hai lần vâng vâng trong giai đoạn nào ạ quả rất đều to giai nhỉ đoạn uh, quả quả nó bắt đầu vào mã là mình bón kali vâng vâng đây quả đây rất là đẹp đấy um, khi mà mình dùng cái đây phân là có rất nhiều thế hệ quả bà à. bà thấy là nó cái cái cái tỷ lệ quả phân bố trên cây có đều không em thấy là ờ, ờ, phân bố nó cũng cũng, đều thì ừ. ví dụ mà có là sai là... là sai đều đúng không ạ sai thì mình phải tỉa bớt đi như này là phải tỉa bớt đi ạ vâng nó sai quá là mình sẽ phải tỉa đi để sau này quả nó to à vâng. tức là mình chỉ để thế này thôi mình mình vâng. chỉ để, để, vâng. như thế thôi những cây như này thì bà đã hái được bao nhiêu quả rồi ạ? Cây này thì em cũng phải hái đến ờ, có cây thì năm bảy trái, có cây chục trái rồi. À. Mỗi ngày là bình quân vâng. 1 2 trái một cây. Vâng. À, vậy thì uh, trung bình 300 cây la ở đây thì uh, một năm bà sẽ thu được khoảng bao nhiêu tấn ạ? Thì mình đứng vào đây, bà đứng vào trong này. Trước khi mà chưa dùng phân silic thì em thu thì chắc tầm 2 ờ, tấn nhưng mà bây giờ mà có phân Silic dùng thì em thu là sản lượng nó sẽ cao hơn có thể Được khoảng bao nhiêu 2 tấn 3 2 tấn rưỡi 2 tấn 3 2 tấn rưỡi vâng. tức là vâng. cao hơn so với dùng bình thường vâng. là khoảng 2 tấn 3 đến 2 tấn rưỡi vâng. và uh, cái giá bán uh, của la khi mà dùng phân Silic thì giá nó vâng, được khoảng giá, bao nhiêu ạ? Giá nó sẽ cao hơn. Ví dụ trước kia thì mình bán được khoảng uh, 80 nhưng mà bây giờ dùng phân Silic thì quả nó sẽ to hơn mà mẫu mã đẹp hơn thì mình sẽ bán được 100 à. loại một. À. Vâng. À. Có nghĩa là trước đây dùng phân thường thì mình sẽ được 80 000 một cân. Vâng. Nhưng mà dùng phân Sinic thì nó sẽ thu nó sẽ được đẹp là hơn, 100 ờ, 000 một cân ở à. loại 1. Loại 1. À, ờ, bà đánh giá là à, khi mà dùng phân Sinic thì cái à, tỷ lệ na loại 1 nó có nhiều hơn không? Có nhiều hơn so với dùng dạ, phân thường nhiều. Em thấy là dùng phân Sinic thì tỷ lệ nó sẽ Ờ, quả loại một nó sẽ nhiều hơn bởi vì là... chủ yếu loại một nhỉ? Vâng. Chủ yếu loại một phải không? Chủ yếu là loại một và loại dạ. hai còn loại ba rất là ít. Vâng. Dạ. Đây. những quả như thế này là loại một này. Vâng. Đây những quả loại một. Đây ví dụ như chỉ vâng. trên cái cành này nó vâng. có một cái cành to này thôi, nó có vâng. bốn quả thì bốn quả đều loại một cả. Vâng. Đấy. những cái quả này vâng. này nó rất là to đây. Này. À những cái quả, như này. Vâng. Vâng. Đây. Rất nhiều thế hệ. Vâng. Ở đây thì có rất nhiều thế hệ la. Có rất nhiều thế hệ la các bạn nhé. Ví dụ đang na đang chuẩn bị thu này xong lại có cái loại na nhỡ này vâng, vâng. na nhỡ này na thế và xong nữa. na nhỏ này xong lại đến cái loại na à, có loại giờ đang ra đây, hoa ấy phải không đây nhỡ đây nhỡ đây vâng nhỡ đây. cái cái loại ra hoa thì em nó muộn thì, thì em không để À. à. sau này là trên đồi nó sẽ khô là vâng. mình, mình đây là nhỡ này các bạn này nhưng mà lại đến để. có một loại nhỏ như thế này vâng. nhỏ này như thế này xong lại còn có cái loại nó chỉ bằng đầu vâng, ngón tay đó vâng, đấy nó rất là nhiều thế hệ như thế vâng. đây trên những cái cành này nguyên cái cành này nó đã có 5 6 7 5 6 7 quả to này. Xong lại còn có 3 4 quả nhỏ cái cành tay tôi đây. Thì nó có 7 quả to, xong nó lại có 5 6 quả nhỏ nữa. Thì nguyên một cành này là Ờ, vâng. nếu mà cho đến lúc mình thu thì có khi mình cũng phải được khoảng độ mười mấy quả đấy vâng được mười mấy hai chục quả đấy vâng, các bạn ạ vâng. một cái vâng, cành vâng, này, này đấy từ quả to đến đây những cái quả nhỏ ừ, tí nữa đây này các bạn này nó vẫn đang ra đấy thế và ừ, ở đây thì chủ yếu là na loại một Ờ, quả là khá là đồng đều um, Vâng thưa bà khi mà dùng phân Sinic thì uh, cái cái thân của nó thế nào? Em thấy là cái thân của nó rất là ngắn mà nó, nó, nó sạch Nó, nó không sạch. còn cái rong rêu nấm bệnh như ngày xưa là nó rất là nhiều cái cái, cái nấm cây xanh Vâng Mà dùng cái này thì nó cây nó rất là đẹp Nó sạch sẽ đúng không? Được. Vâng, mình ngồi cả xuống đây Mình ngồi cả đây, đây cây sạch sẽ này nó đẹp nó không bị lấm mốc này vâng đấy nó đây cây nó đẹp như này vâng. đấy và ở đây thì đây Ngoài quả nó không chỉ phân tán ở trên đỉnh cây mà ở dưới phần gốc này nó cũng có các bạn này. Phần gốc có này. Đây ừ. vừa có cái hoa um, Vâng, cái hoa em bấm đi. Mà <laughs> bấm đi giờ đây cái vâng. thì những cái quả này là sau mà Vâng. Mình thu dần chắc là phải hai tháng nữa nhỉ? Muộn. Ờ, cái này là nó phải rơi tầm 2 tháng nữa đấy. Thì tháng, tháng 9 mình sẽ cuối tháng thu. 9 bắt đầu. Cuối tháng 9 mình sẽ được thu gọi là như là kiểu la trái vụ đúng không? Vâng, la la gối, nó gọi là la, nhà em gọi là la gối. La gối. Vâng. Và có những khi có khi nào mình thu đến tận tháng 11 không? Không, mình... em ở đây em không thu lắm mùng 1 em thu đến khoảng hết tháng 9 là hết. Vâng. Dạ. vì là mình mình thu xong mình còn dưỡng cây chứ mình không để dài thời gian. Vâng. Mình thu như thế. Xong mình còn dưỡng cây và để sang năm nó còn có sức. Vâng. Đó. Dạ. Như, vậy không để thì... dài quá. Như vậy thì um, uh, dùng phân Sinic sẽ rất là hiệu quả cho na. Vâng. Dạ. Vâng. Tí nữa thì mình sẽ chậm. Vâng, sau đây tiếp tục mình lại sang một cái vườn trên để xem là vườn dưới đã đẹp rồi nhưng vườn trên này la có đẹp không thì à, đây à, với những cây la mà tuổi đời từ 10 đến 25 tuổi thì ở đây cây nào cũng sai tỷ lệ sai khá là đồng đều các bạn đây các bạn này đấy đây chúng tôi có thể viết cành cho các bạn thấy là là cái quả, quả đây nó rất là, là sai và nó to nó phân bổ đồng đều đúng không Vâng. Nhưng mà nếu dùng phân thường thì có khi chỗ thì sai chi chít nhưng chỗ lại không có đúng không? Vâng, vâng. Nhưng mà dùng phân này đây các bạn này đây, trên những cành nào cũng có quả hết đấy bạn à, lia máy một lượt ừ, xung quanh một cây la như này um, trung bình ở đây thì uh, uh, cây mà sai nhất ý, thì trong một vụ thì bà sẽ thu được khoảng bao nhiêu cân trên một cây nhỉ sai nhất à, em thu có khi tới 15 17 cân 20 cân à 15 vâng. 17 cho đến 20 cân vâng. đấy đây sai rất đồng đều bé bạn. thì ít hơn cái bé thì nó được khoảng bao nhiêu ạ à? bé thì khoảng độ 7 8 cân chục cân à 7 8 cân chục cân vâng. Như vậy tỷ lệ sai khá là đồng đều. Vâng. Và năm nay là một năm mà có thể nói là đánh giá là một năm na bị mất mùa là vâng. bởi thời tiết khá là khắc nghiệt. Nhưng ở vườn của bà vẫn ờ, cho sai quả như thế này. Đấy. Vâng. Thì ờ, bà đánh giá về cái phân xí linh này nó thế nào? Em đối với thời tiết thấy là cái phân xí linh này dùng rất là hiệu quả. Hiệu quả phải nói là tuyệt vời. Đấy. Vâng. À, bởi vì là thời tiết nó khắc nghiệt như thế nhưng mà nó vẫn cho cái cái năng suất và cái cái chất lượng quả ờ, rất là đẹp quả ừ, và rất đẹp so với những cái người người ta không dùng à. và những cái vườn mà ở gần đây ấy, có những vườn không dùng thì bây giờ là chết gần hết này. à chết gần hết luôn không dùng là Như, là na nhà nhà nhà em em em em cậu của em vâng là chết hết một cái vườn na luôn hàng hơn 100 cây chết sạch luôn đấy thế còn ừ. được vài cây giặt dẹo luôn thế sao không bảo giới thiệu họ nhưng mà người không tin à mà cậu em nó lại đi làm nó bận nó không có thời gian để à, nó à, chăm được với mình chăm sóc, và, đúng không? Dạ vâng. À, đi chợ đi búa xong lại đi làm thì không có nhưng em Đấy. thì chuyên về về về về, về vườn này thì lại em có thời gian để mà chăm sóc hơn. Chứ đây, đây các bạn này. Em em thì nó không có thời gian đâu. Ba quả liền này, vâng. hai quả này, ba quả này. Ở đây ờ, bà Đỗ Thị Hương nói rằng ờ, la sai quá mà phải vặt bớt đi, vâng. chứ không để sai quá vâng. thì quả nó sẽ bé. Đây, mình có thể thấy rằng từ gốc đến ngọn chỗ nào cũng có na nhé từ những cái cành ừ. na đàm mặt đất này đây này đây này đây ra kia này đấy rồi đến đây này đến đây này đến đây này đấy quả rất là đẹp um, vâng um, trước đây mà chưa có phân xinic thì uh, uh, la cái sâu bệnh của nó thế nào mình Thế di chuyển đi là... mời bà Hương chúng ta dễ di chuyển xanh ờ, đi, vào cây sang cây khác đi sâu bệnh nó nhiều hơn nhưng mà từ ngày dùng phân phân thì em thấy là nó tỷ lệ không bệnh nó ít và ừ. Vâng, vâng. không không bị nhiều như mà cái này mình không dùng phân folic ờ, ở đây chúng tôi nhìn thấy quả la nó rất là uh, sáng mã và mắt mở đẹp rồi phấn hồng này thế rồi uh, quả nó phấn quả lên uh, mắt thì hồng và ừ, mắt thưa phấn hồng rất đẹp mà không có một cái tí vết nào của biểu hiện của uh, những cái lám hay là tràm hay là nứt và vâng. đấy hay là lứt nứt trái bởi vì na mình mua ở ngoài chợ là nhiều khi lám chàm vâng. thối nứt có giòi vâng, vâng. mà uh, mã nó mã nó sẽ xấu xấu và Ăn quả nó không vẹo ngon. quả nó sẽ cong vẹo rất nhiều vâng. nhưng ở đây thì tuyệt nhiên là đây mình đi ờ, rất nhiều cây nhưng mà chưa có một cái quả nào như vậy vâng. thì um, bà có phải dùng cái phân silic này để phun cho la không em uh, cũng có kết hợp phun à vâng. mình phun khi nào ạ em phun khi ờ, khi bắt đầu quả quả lon ấy khi mà nó có quả lon là bắt đầu em phun à, phun kết hợp à phun tưới thì... xong mình thu phân kết hợp vào Vâng, bà pha với tỷ lệ nước như nào ạ? Em pha một gói này là em pha là 4 bình 16 lít. À. Vâng. 4 bình 4 16 bình 16 lít. lít là bằng ờ, hơn 80 lít À, nó vâng. bằng hơn uh, 80 lít rồi. Vâng. Thì bà phun cho khoảng bao nhiêu cây ạ? Em phun uh, cả cái vườn này nếu mà tính bình quân nếu mà chục bình mỗi một ờ, mỗi một gói à mỗi một ờ, một bình này em phun tính là khoảng độ 20 cây 20 cây vâng vâng mình phun ở một cái nồng độ loãng nồng độ tưới thì 4, mình tưới bốn bình vâng. 4 bình 16 lít mà mỗi vâng. một bình là mình phun được khoảng 20 cây tức là cứ một túi này bốn bình là phun được 20 cây vâng. Đấy, thì có nghĩa là một túi này là sẽ phun được 20 cây. Vâng. Mà tưới À thì... đâu, một túi này phải phun được 8 cây. À một túi này phun được 80 cây. Và vâng, một gói một này, bình em phun được 20 bình. cây. Vâng. Vâng thì ờ, bốn bình là được 80 cây. Vâng. Vâng. À, vâng thưa bà con thì à, nếu như mà để giúp cho na sáng mã à, sáng mã rồi à, mắt mở thưa rồi hạn chế những cái dẹp phấn trắng ở trên đa cũng như là hạn chế muội nhện à, rồi thì lám chàm thối nứt rụng chống rụng trái thì bà con nên bổ sung cái túi 300g này để pha với tỷ lệ nước khoảng từ 80 cho đến 100 lít nước. Đấy. Vâng. Tức là la đang trong giai đoạn mà đã có quả rồi thì nó Đấy. Vâng. cũng là nhạy cảm. Mà mình phun trực tiếp bên trái thì mình nên phun bổ sung là à, thật loãng cái lượng nước cái lượng nước này thật loãng vâng. để phun lên trái để bảo vệ cái trái này à, trước hết là nó sẽ có cái làm dai cuống để nó chống dụng chống thui chống dụng chống thui vâng. và hạn chế nứt hạn chế nám tràm đen đen ờ, trên cái mắt na này thế và để làm cho mắt nó mở đều hơn ờ, mắt thưa hơn ờ, quả trái to hơn thì ngoài cái việc mà tưới như là bà Hương hướng dẫn thì bà con nên dùng cái túi 300g này phun với một tỷ lệ tập loãng để bảo vệ trái na được tốt hơn và giúp cho cái năng suất của la cao hơn cũng như là tạo cho cái mẫu mã của quả la được nó được mỹ miều hơn, nó đẹp hơn, nó bắt mắt hơn. Đấy. Đấy, như quả này đã chín chưa? Quả này chín rồi. À thế. có quả là chín ăn rồi. Thì để bổ chín đây. À thế. Và cái này phải sáng mai mới ăn được. Vâng. nó hăng cứng. À nó vẫn la này cứ phải chín chứ nó chín đều mềm thì ăn nó rất là ngon. Vâng. vâng. À, khi ừ, thưa bà con là vì đặc thù của la là nó ừ, khi mà chín để ăn được thì nó lại hay đây hay... như quả này to như thế này nhưng chưa chín là mai mai chín được. À vâng. Nó lại hay bị rất to luôn nhưng mà quả này mai mai nó chín thì cắt này mình nó ăn nó ngon nó đẹp vâng nó đẹp hơn mà nó to hơn mà ăn ấy cái này cũng mềm tay rồi quả này mai vâng. mai mới thu được đúng không vâng quả đấy là mai là được đấy vâng quả này chắc phải được bốn nặng quả đấy bốn nặng rồi thoải mái ừ, rất là to đấy à, vâng do cái đặc thù của la là à, nếu mà mình mà hái từ trên cây xuống mà ăn được thì nó lại tụt mất cuống À, ờ, tụt ăn mất quả. Chưa ngon chị ạ? Ăn nó chưa mà ngon. ăn nó chưa ngon. Vâng. Cho nên chúng tôi không chín đều, không bổ ừ. trái la ra bửa à. Dạ. trái la được ra cho các bạn xem còn đối với những trái khác thì chúng tôi sẵn sàng là bổ ra để cho các bạn để ăn ngay như cái này là phải đợi chín vâng, vâng đợi chín thì nào chín có giờ thì các bạn vâng. là vâng, những cái quả mà đợt sau ấy chấm rất sai thì sai chi chít các bạn này vâng. đấy sai chi chít như này trên một cành có thể hàng chục đấy. quả trên một cành nó phải hơn hơn chục quả cả quả to đang chuẩn bị thu đây như thế này đấy đang những cái quả như này đang chuẩn bị thu thì lại có nhiều thế hệ la đấy ví dụ như quả này là lại sắp sửa đấy, quả đấy một, một thời gian nữa. nữa một tháng thì mở mắt này xong một lại đến cái thế hệ quả này, đến hai tháng thế hệ này xong lại đến một cái thế hệ con như thế này con ừ. đây này đấy một trên một cái cành này nó phải hàng hai 15 đến hai chục quả đấy những cái cành con này nó vẫn tỏa ra này đấy nó có rất nhiều nó rất là sai như thế này đấy um, vâng thưa bà Hương là um, dùng phân khác thì cái tỷ lệ mà nó đậu quả thế nào so với dùng phân silic thì tỷ lệ đậu quả thế dùng phân silic thì tỷ lệ đậu quả nó cao hơn đấy vâng, vâng. nó cao hơn vâng. cho nên ở đây này à, nó chống chọi được thời tiết khắc nghiệt nó vâng. đỡ bị khui nó đỡ bị rụng à đấy vâng. nó rất, rất ờ, có nhiều cái ưu thế như vậy vâng. cho nên là những người trồng na các bạn hãy uh, um, lưu ý để ứng dụng cái phân silic này vào cho na thì uh, sẽ chống cái mất mùa cũng như là hạn chế được những cái sâu bệnh cái cái sai rất đồng đều đây, bạn nhìn thấy này đấy sai không đấy đây nhá chúng tôi vén lá này các bạn thấy này sai rất đồng đều nhá mà những cây này chắc là thu nhiều trái rồi đấy vâng đây xong rồi sang bên này đấy sang rất đồng đều đây trái to này là chắc là mai à ui trái kia mực mắt to quá kìa đấy, đấy ừ. ừ. tí nữa như thế là vẫn chưa chưa được đâu. mai mai mình, mai nó sẽ mai to hơn mà nó đẹp hơn nhiều luôn vâng vâng, vâng à, thưa bà con thì ngoài việc mà bổ sung ngoài việc mà bổ sung cái phân silic này cho la à, làm theo cái hướng dẫn như của bà Hương ở đây thì bà con nên dùng cái túi 5 cân này để bón gốc trong giai đoạn mà bón bón nốt bón nốt lúc ừ. đầu vụ và à cũng... thế gọi là bón thúc vâng bón, bón thúc nốt lúc... là lúc trồng vâng. đấy là gọi là lúc bón thúc bón thúc lúc đầu vụ vâng. và à, trong khoảng tháng, à, khoảng tháng à, riêng tháng, tháng 2, riêng vâng. tháng, 2 tháng 3 thì mình vẫn dùng cái túi vâng. 300g này được và bà con nên dùng theo một cái liệu trình là mỗi một cái gốc la mà từ tuổi đời từ 10 cho đến 25 tuổi này thì mình có thể dùng là năm lạng trên một gốc đấy còn đối với những nam mới trồng thì bà con nên ứng dụng là à, từ à, 2 cho đến 300 gram à, tức là 2 đến 3 lạng trên một gốc vâng. à, thì cái việc mà bón cái túi 5 cân này thì nó sẽ à, à, hạn chế được cái việc à, tưới vâng. phun nếu mà giảm không có điều phun. kiện nước nó nó không thuận thì mình sẽ thể bón cái cái cái, cái gói 5 cân này. vâng xong thì mình, mình thảo mình tưới nước thì mình giảm cái tưới phun thì nó đỡ và cái công mất nhiều công hơn đỡ một nhà em nó thuận nhiều công hơn và đấy nó có bẻ nữa ờ, bà con nên ứng dụng thêm cả cái túi 5 cân này đấy ờ, để mình áp dụng cho những cái vùng mà thiếu nước ít vâng. nước à. đấy và bà hương ra đây đến đây thì thời lượng của chúng tôi cũng đã hết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 đặc biệt là những người trồng na để cứu những vườn na à, đang à, có nguy cơ bị chết, đang nguy cơ bị thất thu. Um, và nếu như các bạn muốn đặt mua la sạch na ngon thì hãy liên hệ với bà Đỗ Thị Hương mà bà đứng ở đây ạ, đứng ở đây để cho nó à, với số điện thoại bà nói đi ạ. À, số điện thoại của em là 035 9822746 và ai có nhu cầu, cầu mua. À? Ờ, mua lá bở ngon sạch và chất lượng ấy thì là sẽ liên hệ với em theo cái số điện thoại là 0359822746 địa chỉ là ở tổ 1 khu Đồng Binh phường Phương Đông Uông Bí Quảng Ninh vâng. vâng. Um, các bạn ơi chúng tôi khi khi nào các bạn muốn mua la sạch la ngon thì hãy liên hệ với số điện thoại của bà Đỗ Thị Hương ở đây khẳng định với các bạn là đây là một vườn na sạch à, chất lượng, chất lượng cao à, ăn ngọt sắc thơm ừ, mã đẹp và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vâng. và đặc biệt là na bở này thì nếu những người ăn sành thì người ta vâng. đây là một đặc sản vâng. và à, la bở sẽ còn ngon vâng. hơn na dai nữa vâng. na dai đã ngon rồi nhưng vâng. na bở bở còn tuyệt vâng. tác hơn nữa ai mà Vậy... có nhu cầu mua đi ờ, ăn hoặc là mua đi làm biếu. quà mua biếu thì vâng. là hãy liên hệ với ờ, em theo cái số điện thoại nói trên. Vâng. vâng. Thì uh, nếu như các bạn ở xa muốn ship hàng bạn bà có sẵn sàng không? Uh, em uh, có thể gần thì có thể là ship hoặc là gửi xe thì bây giờ nó cũng vâng. tiện mà. Vâng. vâng. Thì là, là nó cũng tiện chứ không như ngày xưa thì là vâng. cứ phải mang cái tận nơi bây giờ nó cũng tiện mà. Xe vâng. nó cũng tiện rồi là vâng, tiền nong thì lại nó lại càng tiện.